Wow, hôm nay Thư sẽ làm món cà lăng bột nha cả nhà ừ. Rất là tuyệt vời nha ừ, Cà lăng bột ừ, Cà rất là bá cháy nha cả nhà ừ. Rất là ok Cà lăng bột Đang chiên trên chảo nha Món này là cà lăng bột nha Chút nữa Thư ừ. sẽ giới thiệu Ủa quá độc đáo nha Nhiều hấp dẫn lắm nha Sắc mát luôn Ừ mà rất là ngon Mà ngon chứ cả nhà sẽ thưởng thức nha món cà lân bột rất là tuyệt vời nha cả nhà oh. không phải không phải món là cà ừ. <laughs> cà ăn chiên lắm nha ừ, rất là tuyệt có nhiều người nói lộn ừ. phần luôn cả nhà đang chín vàng ơi là vàng luôn thơm nước mũi xong chưa bạn thơ ừ. xong rồi đúng không bạn thơ vương vô đi wow rất là ngon hả bạn thơ dạ. hấp dẫn quá đi rồi bạn thơ vương vô đi ừ. Dạ, Giận quá he Rồi Và tiếp Wow, nước mắm vô đúng không bạn Thư? Xin mời bạn Thư Rất là tuyệt cú mèo Wow, ngon quá Đơn giản thôi các bạn ơi Nguyên liệu chỉ có ít miếng vài trái cà Và một ít bột Bột chiên uh, tôm Hay là bột uh, mì, bột gì cũng được cũng là bột dễ chiên à, và một ít bột ngọt đường gia vị chắc nước màu và đây là nước chấm thần thành thánh đây rất là ngon Ồ, nhìn rất là hấp dẫn quá ghiền Oh, xin chào mọi người, xin chào cả nhà thân yêu và đại gia đình, các cô, các thầy và các bạn nha. Đây chúng ta sẽ ăn món cà lăn bột rất là ngon, nguyên liệu cũng đơn giản thôi. Nha, xin nhắc lại cho cả nhà biết nguyên liệu rất là đơn giản thôi, không có gì quan trọng, những gì cầu kỳ. Và trái cà, một ít bột, bột năng hay là bột chiên, chiên phần tôm cũng được đây là nước uh, chấm tổng hợp thần thánh nha ừ. ồ rất là ngon rồi xin mời tôi gấp lên mời cả nhà nha dùng nha ồ mời lại gấp đi ăn đi rồi xin mời cả nhà nha wow rồi xin mời đi chấm một miếng mà ăn nha để vậy rưới vô để vậy múc một muỗng là rưới vô rất là ngon ừ. Ừ rồi chờ trong giây lát hứng vô rồi rưới vô nó là ngon nha wow hấp dẫn quá đi rồi mời thứ ăn lấy mà đảo rưới rồi rưới vậy rất là ngon hấp dẫn mê ly wow thường cướp rồi ờ, thế mời mọi người nha mời các bạn nha dùng nha mời các bạn nha ừ. oh lâm ly ngon mềm đi bị đáp quá ừ. rất là ngon luôn à ừ. dần ra ừ. đơn giản và dễ làm thôi không có gì khó đúng không ừ. chúng ta làm xiên một chút thì nó ngon thôi trong mùa dịch rất là vất vả nên là không có ờ, cầu kỳ lắm ừ. làm đơn giản để có để ăn chống chọi qua mùa dịch là điều quý nhất rồi ừ. ngon không thư ừ, vừa béo béo đúng không vừa ngọt ngọt đúng không của vị đường nè béo của vị dầu và thơm thơm của vị bột đúng không ừ. Ừ, rất là hấp dẫn ừ. ok đó ừ. ừ. hấp dẫn ghê luôn ha Tôi cắn một miếng nó coi ừ. ừ. là ngon ờ, à, đúng rồi ừ. ngon quá tuyệt vời đúng không ừ. quá là hấp dẫn đi Eli quá đi thôi ừ. rồi sư rưới vô nha rưới vô à. ngọt quá thơm ngon đến giọt cuối cùng ha ừ. rất là ngon Namita ừ. Namita xin mời thư tập nói tiếng Nhật á, xin mời là to đi to hey. ngon quá hấp dẫn quá ngon luôn nè được rồi rất ngon xin mời cả nhà các bạn các ừ. thầy các cô nha ừ. Dạ. quá đi ngồi hấp dẫn nguyên liệu rất là đơn giản và ngon ít uh, xin nhắc lại cho cả nhà biết nha ít uh, trái cà tím uhm, là một ít bột năng hay là bột mì hay là bột chiên và nước chấm tổng hợp thần thánh ha ok các loại và bắt chảo nóng lên chúng ta chiên thôi chúng ta làm bột vô ngào bột cho ok ta chiên rồi, ờ, xin mời Mấy cái cái đỏ đỏ nhỏ nhỏ này là ừ. ớt Đó, rất là ngon Chấm thần thánh đây cả nhà Ồ, sư quảng cáo nước chấm thần thánh đó nha ừ, Rất là tuyệt Ừ, tôi gấp một miếng mời cả nhà nghe rồi chúng ta phải kết thúc video tại đây thôi mời cả nhà ừ. rồi Vâng, vui vẻ nha à, ờ, thương gọi bỏ tôi xuống xin chào mọi người nha và vâng, xin chào bà nội xin chào mọi người luôn cơ xin chào và hẹn gặp lại ngay dưới tay lên chào oh, xin chào mọi người hẹn gặp lại clip sau nha và bình luận comment xuống bên dưới nha yêu cầu muốn ăn gì ngon hơn nữa thì chúng ta sẽ sẽ để cho Minh Thư làm tiếp nha rồi cho chia sẻ cho Minh Thư một lượt với kênh Minh Bà Rồ Bình Dương Minh Bà Rồ Bình Dương hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương nha à. và nhớ đăng ký một lượt một sẽ một like nha sẽ không mất phí hoàn toàn không mất phí nha các bạn nha đăng ký đi chỉ đi đăng ký sẽ có video nha. mới nhất ừ. đăng ký sẽ có một video mới nhất hàng ừ. ngày để xuất bản nha Đúng rồi. và bây giờ chúng ta xin chào hàng tạm biệt Xin chào. Xin chào.